Đấy, xin chào các bạn, mình đang uh, chuẩn bị rót uh, nước vào cái chai này các bạn Hôm nay hai vợ chồng mình uh, ra đồng để nhổ mạ, chuẩn bị cấy Đấy, Công tác chuẩn bị là nước các bạn, này con nước Nước vào đây, mang đi để uống Đấy, Buổi sáng là khát nước lấy chai nước này hai vợ chồng là uống thoải mái các bạn dụng cụ mình mang theo các bạn ghế để ngồi cái chậu này để đựng mạ này cái lạt để buộc các bạn Đấy. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình sẽ ra đồng để nhổ mạ Đấy, à, đây là cái con ruộng con ruộng nhà mình nó rộng lắm rộng khoảng 700 800 800 mét Đấy, mình à, vợ mình ở bên kia đang à, chuẩn bị nhổ nhổ cái mạ rồi bắt đầu xuống đây để cấy đây giấy nhổ à hơi non mà phải nâng niu ừ. sáng nay xong hết đây không xong hết cái luống mạ này không thế nhỏ nhỉ khá là mệt các bạn đau hết cả lưng rồi này mình nghỉ giải lao một chút vợ thì vẫn đang làm kia uống nước không vợ không uống à mình nghỉ giải lao uống à, nước chút các bạn cho đỡ mệt khác mời các bạn uống nước nhé Loa truyền thanh của thôn đang à, thông báo về dịch bệnh Covid các bạn. Ở khu vực mình ở tỉnh à, Hòa Bình mình bây giờ đang có ừ, ba trường hợp bị dương tính. Bên uh, truyền thanh họ đang uh, tuyên truyền rồi uh, có những biện pháp phòng uh, tránh dịch bệnh Covid. Rồi mình uh, hút điếu thuốc nào? cảnh quan khu vực ờ, mình rất là đẹp các bạn có đồi núi đồng Đấy. bên kia là họ trồng ờ, bưởi với cam các bạn quay cho bạn xem Đấy. rất nhiều những cái quả đồi trồng cam trồng bưởi hai mươi trồng nhổ từ nãy đến giờ là cũng được khá khá đấy các bạn được một chậu kia này chậu mạ kia từ đoạn à, kia đến đây mình nhà dài lao một chút còn cũng khá là nhiều ở trên này các bạn đấy hết cái luống mạ này từ đây lên kia nữa năm một tháng à? Không. Mạ tốt đấy nhỉ, dễ nhổ. Đấy là thời tiết còn lạnh, ấm thì nó còn lên đẹp nữa. nay à, thời tiết rất là đẹp dâm cũng à, không à, lạnh các bạn nhiệt độ vừa phải độ ruộng ruộng nhiều mạ gì đấy con rắn này là con gì <laughs> cá con cóc cá đấy là cá cá ở đây đây là cá giật tụi mình nha à. đấy con cá con cá các bạn cá cờ cá cờ này con ơi con đây nhảy vào đây rồi tôi cho nó về tự nhiên thôi Vợ mình à, sợ con cá cờ Sợ tưởng con rắn <laughs> Giật mình Giật mình hóa ngay con cá cờ Cho các bạn xem ơi cá cờ này Đấy, đáng yêu chưa? Rồi mình sẽ thả nó xuống đây các bạn học sinh nha ạ đấy đấy đang bơi rồi rất nhiều mạ đấy các bạn đây, Đấy. ba chậu mạ đây mình nhổ cũng, ờ, gần hết cái luống này hai vợ chồng nhổ này đấy, còn tí nữa thôi bây giờ muộn rồi các bạn ờ, mình ờ, vợ chồng làm từ lúc 7 rưỡi đến bây giờ nó gần 11 giờ trưa để đói rồi đấy, bây giờ mình về rồi chiều rồi vào nhổ tiếp cấy đây vợ mình đang à, vãi phân đây các bạn Đấy, vãi phân để cấy cái miếng ruộng này đây sáng vừa chồng mình nhổ mạ ở đoạn trên các bạn đây cấy hết cái con ruộng này vâng, Đường đường, mà đèo không đạt. เรียงบางแบบลักกอไปลักกอไปมันน้ำเสียดเสียดน่ะเล่นได้แบบมืด dễ nhổ lắm rồi ơi năm nay gieo mạ dễ nhổ lắm trời nó mưa các bạn mình phải mặc áo mưa vào sáng thì hai vợ chồng mình nhổ cái mạ trên kia các bạn buổi chiều nay thì <clears throat> vợ mình với một số chị nó cấy đây cấy cũng gần xong rồi cái con ruộng 800 à, à, mét Thôi video mình làm đây dừng lại nha các bạn nha Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh mình Bye bye